Chào các bạn Hôm nay mình sẽ đi chơi với chị Tâm My. Tụi mình sẽ đi uh, một cái trang trại để chụp hình nha giới thiệu một chút về địa điểm mà chúng mình sắp tới Như mình đã nói đó là một nông trại Nó tên là Riverdale Hả? Nông trại có nghĩa là có cả bò nữa hả? Đúng vậy Nông trại này có đầy đủ bò, heo, gà, cừu Tất cả những con vật mà bạn có thể tưởng tượng được Ngoài ra họ còn tổ chức các buổi bán nông sản Và nông trại này được mở quanh năm luôn một điểm hay ho nữa là nông trại này nằm ngay trong trung tâm thành phố nên rất là tiện cho việc đi lại luôn bạn nào ở toronto thì nhớ ghé thăm nông trại này nha là nắng luôn đó Nắng quá chừng Nắng bể đầu trường bonus thêm cho các bạn một địa điểm đặc biệt nữa Nhưng mà lần này mình sẽ giữ bí mật về tên của địa điểm này Nếu các bạn thích thấy cái địa điểm này trong một video nào đó trong tương lai của mình Thì nhớ bình luận ở dưới cho tụi mình biết nha to lắm đó cái Vậy là chuyến đi của tụi mình cũng đã kết thúc rồi Nếu các bạn thích video này thì nhớ like, share và subscribe vào channel của mình nha Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mình vẫn yêu thương các bạn như mọi khi